sẽ giúp bản thân mình và những người chung quanh có được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống tình yêu thương và sự chia sẻ đã được mọi người trao cho nhau từ những việc làm rất đổi đơn giản người trao gửi yêu thương cho đến người đón nhận tình cảm ấy đều cảm thấy hạnh phúc từ trong sâu thẳm trái tim mình. Là người con Phật, chúng ta luôn trải lòng để học theo hạnh Phật, mà hành nguyện của chư Phật và Bồ Tát đó chính là tình yêu thương và sự sẻ chia. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch năm 2022. Sư cô cùng vài Phật tử trong đạo tràng niệm Phật chùa Hương Sơn đã có mặt tại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc của tỉnh Quảng Nam. Hôm nay đoàn của sư cô đến đây mục đích là để thực tập hạnh nguyện chia sẻ yêu thương của chư Phật. Mong rằng thông qua hành nguyện nho nhỏ này, sư cô và các thành viên trong nhóm sẽ đóng góp một phần công sức nho nhỏ của mình để làm cho tình yêu thương của chư Phật và Bồ Tát mãi mãi luôn được lan tỏa. Đây là con đường dẫn đến khu nội trú của các bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại bệnh viện này. Sư cô được biết, những bệnh nhân ở đây đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số. hoặc là những mảnh đời thật đáng thương. Bởi vì họ vốn dĩ là những con người đã nghèo, đã khổ, nay lại càng khổ hơn vì tật bệnh. diện cho bệnh viện với bệnh nhân người dân tộc thiểu số chạy thận nhân tạo ở cái khu điều trị của bệnh viện để lo cho bệnh nhân ờ, từng miếng ăn và cái chỗ ở cho người bệnh là rất cảm ơn ờ, đến ờ, sư cô thích nữ tệ thành chùa Hương Sơn và đạo tràng niệm Phật chùa Hương Sơn Đà Nẵng có chia sẻ gửi đến người bệnh người dân tộc thiểu số chạy thận là mỗi xuất quà là năm 100.000 đồng với lại 600 suất mì gửi đến người bệnh của bệnh viện khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam để đại diện à, bệnh nhân và người bệnh rất cảm ơn sư cô và độ tròn của chùa Hương Sơ. Xin chân thành của anh. Những bệnh nhân ở đây đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số do họ phải chạy thận một tuần ít nhất là ba lần cho nên phải lưu trú ở đây luôn cho tiện bề điều trị. Do vậy, nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của họ, mà dù muốn hay không, họ cũng phải gắn bó cuộc đời mình ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại từ Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Con kính à, xin bạch sư cô Ờ, và tất cả đạo tràng niệm Phật chùa Hương Sơn cũng như tất cả um, y bác sĩ, bệnh nhân tại à, phía Bắc, Quảng Nam. Hôm nay à, sư cô Tuệ Thành và đạo tràng niệm Phật chùa Hương Sơn đã có những cánh tay từ bi trái tim Bồ Tát đã về đây để chia sẻ với tất cả những bệnh nhân đang chạy thận à, rất là khó khăn à, qua thời gian rất là dài phải điều trị tại đây nhất là những bệnh nhân miền núi vùng xa vùng sâu à, trong những hoàn cảnh rất là neo đơn rất là khó khăn à, thì hôm nay chung sức chung lòng à, chúng con về đây à, thực hành thế hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm à, sáng mang cho người niềm vui và chiều giúp cho người bớt khổ à, một chút tịnh tài nho nhỏ à, không gì hơn cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho các bệnh nhân à, mau được bình phục và được điều trị nhanh nhất để trở về đoàn tụ à, hạnh phúc bên gia đình bên người thân nam mô a di đà phật sơn nên là bé anh à, Nam Hoa là chạy thẳng từ lớp 10 tuổi chạy thẳng từ miền Nam đây là 20 tuổi đi trì từ ở à, một Nam Hoa là Bắc An ở ăn uống gia đình đã xin về các bệnh nhân ở đây được mau khỏi bệnh tật và bình an vô sự nam mô a di đà phật là người học Phật, chúng ta hãy chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Chúng ta luôn có thể cho đi, chỉ cần trái tim của chúng ta đủ lớn. cho và nhận là hai khái niệm tưởng chừng như rất đơn giản nhưng số người có thể thực hiện trọn vẹn hạnh nguyện này là điều rất hạn hẹp bởi vì người biết cho đi trước hết phải là người sống biết đủ bởi vì khi chúng ta sống biết đủ thì mới có cái để mà cho đi sống biết đủ về phương diện vật chất có thể là không giàu có như những người khác nhưng đời sống tinh thần của họ hẳn là sẽ rất vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều người do đó biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tầm tay đừng khóc vì chúng ta không có một đôi giày mới để đi bởi vì trên thế gian này còn có rất nhiều người còn không có chân để bước đối với chúng ta hạnh phúc là không chỉ được nhận về những gì mình mong muốn mà còn là sự cho đi cho đi đồng nghĩa với chia sẻ chia sẻ không chỉ trong gia đình mà còn phải lan tỏa đến nhiều mảnh đời bất hạnh thiếu may mắn hơn chúng ta họ có thể là những người đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo như là ung thư suy thận vân vân hàng ngày hàng tuần phải vật vã với các pháp đồ điều trị như là hóa trị xạ trị hay là chạy thận nhân tạo vân vân nỗi đau này rất lớn mà chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được nỗi đau một cách sâu sắc và trọn vẹn nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đảnh lễ sư cô. À, hôm nay là ngày ngày 2 tháng 11 năm 2022 nhằm ngày mùng 9 tháng 10 năm nhâm dần con là Phật tử Nhuận Anh ờ, con ở đạo tràng của chùa Hương Sơn con cùng sư cô và tất cả các bạn đến ở bệnh viện phía Bắc tỉnh Quảng Nam để phát ừ, quà và có một ít tịnh tài để gửi cho tất cả các bệnh nhân ở đây để mà chia sẻ cái sự ừ, khó khăn sự ờ, đau đớn của tất cả những bệnh nhân ở đây thì con cũng xin thành tâm mười phương chư Phật Đại bi Quán Tham Bồ Tát giao hộ độ trì cho tất cả bệnh nhân ở đây họ được thân tâm an lạc nếu họ lành mạnh nhanh chóng được lành mạnh để trở về với gia đình dạ a di đà à, con là phạm thị phúc pháp danh thị lộc à, quê hương của con là ở đại lộc à, nhưng con à, về sinh sống tại thành phố đà nẵng à, tu à, đạo tràng chùa Hương Sơn. Hôm nay con cùng sư cô à, Tuệ Thành, chị Quảng Dung và cùng tất cả chị em đạo hữu à, đến à, bệnh viện khu vực à, miền núi phía Bắc Quảng Nam để chia sẻ yêu thương à, với tất cả bệnh nhân. À, cầu mong cho tất cả bệnh nhân à, được mạnh khỏe à, và hướng tâm về à, tam bảo để à, à, hưởng được à, phước là lành à, Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người sống không biết đủ, cho dù trong tay nắm lấy tất cả cũng không cảm thấy mãn nguyện. Bởi vậy biết đủ cho dù đời sống hiện tại có thiếu hụt đi vài thứ chúng ta cũng cảm thấy an nhiên. Do vậy, ở vào cùng một hoàn cảnh, chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi cái tâm lượng, thì tình cảnh cũng tự nhiên thay đổi. Cái này gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Phật à, con à, Quảng Dung xin thay mặt à, đoàn đạo, đạo tràng niệm Phật chùa Ấn Sơn à, thành tâm cảm ơn sư cô đã bỏ thời gian quý báu nhất à, Phật sự đa đoan à, đã đưa chúng con à, về tại à, bệnh viện Đại Lộc để chia sẻ yêu thương chiều hôm nay chúng con cũng rất hoan hỷ và nhìn thấy cảnh ờ, đau đớn của bệnh nhân thế này thì chúng con cảm thấy là chúng con đang còn rất hạnh phúc trong giây phút hiện tại à, để biết chia sẻ yêu thương nhiều hơn và kêu gọi tất cả tấm lòng nhân ái, tấm lòng vàng của các hạ mạnh thường quân hãy chung sức chung lòng về đây để giúp đỡ biển dân vượt qua khó khăn, bệnh tật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho đi không có nghĩa là đợi đến khi chúng ta có thật nhiều tiền mới có thể giúp đỡ người khác. Mà đôi khi chỉ cần chúng ta có một vài đồng, một gói quà nho nhỏ, một lời động viên an ủi đúng lúc thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ người kia có thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực. Do đó chúng ta hãy luôn là người luôn sẵn sàng sẻ chia khó khăn cùng với mọi người chung quanh. Khi người khác hạnh phúc, chúng ta hãy mỉm cười chung vui với họ thì chính chúng ta cũng được nhận thêm một niềm an vui hạnh phúc. Không phải lúc nào cho cũng mang lại hạnh phúc, trừ phi cho mà không mong nhận lại mong người khác sẽ trả ơn cho mình trong cuộc sống luôn có những điều hạnh phúc bất ngờ đến với chúng ta nhưng cái quan trọng nhất và thật sự tồn tại đó chính là tình yêu thương được trao đi sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi chính lúc chúng ta cho đi thật nhiều kỳ lạ mà người ta chỉ nhận được chỉ khi đem nó trao cho người vì thế bắt đầu từ hôm nay mỗi người chúng ta hãy thử cho đi một cái gì đó để rồi biến niềm hạnh phúc của người khác thành niềm hạnh phúc của chính